감사합니다. 抢的，抢的。 đồng thời được Việt tứ linh đường tân an Cương nam linh đường lục thủy và trạm tương gian châu thánh thể mùng bảy giáo chúng linh sĩ Tùng Sinh, quý thức và toàn thể anh chị em tín hữu giáo dân buổi Châu, theo truyền thống của giáo hội công giáo và chiếu theo luật điều luật 1043 điều luật 1051 các ứng viên lãnh nhận chức được công bố cho các tín hữu biết để hiệp thông cầu nguyện và để điểm tra có ký vậy ai biết kiến thầy trong danh sách dưới đây có điều gì ngăn trở chịu chức phó tế thì xin trình cho tòa giám mục trước ngày 25 tháng 10 2019 còn gửi thư giám ký tòa giám mục không năm 1986 tại giáo sứ Đại Đồng, tập vụ năm 2018 tại giáo sứ Nạc Đào, tập vụ năm 2019 tại giáo sứ Kiên Giao. Bảy thầy cao Doan gia Vũ Văn Khắc sinh năm 1986 tám Thầy gia Minh Nguyễn Văn Lãng sinh năm 1985 tại giáo sứ Tùng Dương, tập vụ năm 2018 tại tòa giáo mục Bùi Xu, năm 2019 đi du đi học tại Hà Nội chín thầy du xe Hoàng Văn Lợi sinh năm 1986 tại giáo xứ Yên Phú tuần vụ 2018 tại giáo xứ Báo Cát tập vụ năm 2019 tại giáo xứ Nhiễu Đề 10. Thầy giáo xứ Quảng Phương 11. Thầy du xe Vũ Văn Phong sinh năm 1984 tại giáo xứ Nam Nạng Tập vụ năm 2018 Tài giáo sứ quốc đề Tập vụ năm 2019 Tài giáo sứ An Bài 12 Thầy Vinh Sơn Ngô Văn Quyến sinh năm 1981 tại giáo xứ Sơn Dục Tập vụ 2018 tại giáo xứ Phương Chính Tập vụ năm 2019 tại giáo xứ Sa Châu 13 Thầy Du Then Nguyễn Văn Quỳnh sinh năm 1985 tại giáo xứ Trình Sơn tổng bất phận hà nội tập tứ niên phú tập vụ năm 2019 tại giáo sứ quần điêu 16 thầy Gia Minh Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1987 tạm giáo sứ hội xin chân thành cảm ơn quý cha quý phó tế quý tu sĩ trưởng sinh quý chức và toàn thể cộng đoàn Tô Ba Vũ Đình Hiệu Giám mục Bùi Chu